Ồ, bánh vàng ngon lắm á à, Almond Ok cái, cái này hình như là almond ờ, Tôi biết cái này ngon Yeah, this one is good Wow, rất là, rất là đắt Cái điện làm cái chị Má của cậu cho trà hả trời ơi từ cái xa mà bay tới cho trà rồi con à, bác ở đâu này dưới LA hay Nam Cali á trời lặn lội đường xa 6 tiếng lái xe em ở đâu này ở Arizona Rồi tới còn phải quay mấy người nói chuyện ở đâu Bosa Bosa bác ở đâu Dạ, năm người này ở Virginia. Virginia. Wow. Thiên Ngọc Thanh, Thiên Ngọc Hạnh, Thiên Ngọc Duyên, Thiên Quỳnh Như, Thiên Ngọc Bích. Virginia. Dạ. Rồi mấy anh chị kia ở đâu? Dạ, em ở Colorado. Colorado. mấy anh chị trên kia ở đâu? Em ở sao gì? Em ở Seattle, mới hôm qua lên, bữa nay lên nữa. Em là anh của Tuấn á. <laughs> Dạ, đây xia lồ đây là mấy đĩa đâu xia lồ cái này ở Việt Nam còn cái này này là em tên là Ni ở Sacramento Sacramento hả à? rồi bác ở đâu rồi ở Châu Trà Châu Trà luôn này Đồng Hương Đồng Hương À, hôm nay ngày 27 tháng 3 có một số uh, quý bác, quý anh chị uh, ghé thăm viếng Thiên Long Sơn, ghé cái nhà đơn giản, nhà Bùi Trúc, nhà nhà riêng của chị ở trên núi Thiên Long Sơn, à, khắp các tiểu bang, khắp các thành phố, cũng vui á. Mấy người này à, có duyên với cha mẹ, có duyên với Phật lên đây thì mấy chi mấy chi diễn cũng đang đứng đây là đâu phải dễ tìm đâu khắp dòng trái đất mà được gom là được nhiêu đây cũng quý lắm đó. ở Việt Nam biết nhiều người cũng muốn lên Thiên Long Sơn này Việt Nam đâu, đâu có lên được Việt Nam lợi đó đi qua đi qua đi thăm em qua du lịch đó rồi bây giờ hỏi từng người lại nha à, bác lên đây với à, là, là mục đích gì nè bác nói thử mục đích gì hả dạ Ừ. có, cái ờ, cái gì về về chuyện gì thích thú gì cái gì không có thích thú gì nghe cái câu ờ, cậu giảng tự đốt đốt mà đi tự tu tự tiến tự đốt đốt mà đi ờ giờ tự đốt đốt đi thì sao bác không ở nhà đi bác lên đây kiếm con chi không, không. nghe cái câu đó hợp với à, cái nghe cậu đốt 12 cái nha à chung là cũng có <clears throat> cũng có có lòng tin ha tin với phật với cha với mẹ tốt dạ. <clears throat> ở đây <laughs> bác ờ, tới đây dạ trước hết là muốn đảnh lễ cha đảnh lễ mẫu à. sau là đảnh lễ thiên tử là chư thiên chư ờ, long thần à, sơn thần tất cả các chư thiên chư thánh chư thần chư bồ tát chư phật giúp là cha với mẫu anh để rồi à, anh à, anh đến đây à. dạ em đến đây cũng à, cha cha với mẹ lại viếng thăm cha mẹ lại cha mẹ trước đầu tiên ừ. à, nghe trên youtube á thì anh kiệt nói lâu quá mà mình nghe cũng mỗi mỗi thằng youtube coi cái web luôn ừ. thì có muốn đến thêm đây nhiều lần lắm mà mà chưa cơ hội à, này này gọi là ờ, tức là mình có duyên lắm mới được gặp ờ, anh Kiệt ờ, đây là bởi cái núi tình hình đây nè ngày qua 60 người ngồi chỗ đó ngày hôm qua nó không có gió ngồi đó vui hơn ở đây quan trọng nhất là lên đây ai cũng phải lại Phật trước muốn nói chuyện gì sao nếu không thì sẽ bị la lại cha mẹ chứ như bác nói là đúng á chỉ là người truyền tin thôi bên đây là phải ờ, lên điện mẫu trước lại cha lại mẹ mấy gì chảnh trước xuống đây ờ, muốn nói gì đó là nói ý là nói vậy đó rồi giờ bà chị này buồn bực có gì phát biểu không ủa sao anh biết em buồn bực hồi nãy nghe <laughs> tiên nói này con này con tiên mà tiên em gái mình thì à, em biết qua anh Kiệt cũng nhờ bé Tiên cho em cái thông tin thì em nghe nghe clip em thấy à, có nhiều cái cũng rất là hay em tin nên là hôm nay thì đủ duyên thì lên đây lại Phật lại mẫu lại à, cha mẹ nữa em rất là thích mà nãy thấy cười không mà đâu giống stress đâu tức là ở nhà stress không lên này thấy đông vui phải không không cảnh kiểu này không đâu tìm chút đâu à, nhà bụi trúc à, thấy thấy thấy nhà này thấy đẹp rồi ai muốn lên đây lên đây gặp kiệt liền gặp không à, mà đúng là lên đây thấy cái tâm mình nó nhẹ yeah. thanh thản yeah. Dạ. lên đây thường đi dạ cảnh thêm xem qua dạ yeah. lên đỉnh núi lại qua chị mai chị phải đi qua tiểu bang khác có ai có đặt câu hỏi gì cứ gì hỏi. tự nhiên ôi này gia đình sáng giờ á có chùa dưới núi này nè có một số người ở đây cũng mới tham dự buổi lễ đó thì uh, gọi là ân sư có nghĩa vừa mới uh, tịch cách đây vài ngày ngày là đệ tử của phật a di đà thì hôm nay tự nhiên nó đang mạnh than sẵn cái uh, hết ngày hết giờ giống như là máy hết pin vậy tự động không có bệnh gì hết thì sáng thì cũng có tới đó tham dự lễ ông cười ông bỏ ông đi là, à, mất không có phải là mất mất cũng giống như nhiệm vụ mình xong vậy À, tới lúc này em à, nói tới nó lôi khoảng 8 chín năm nay nhờ là phụ chủ trì chùa Phi Minh á thì học được một số học là phải tự mình học rồi có một vị giỏi mà để mình hỏi đó, là cũng là học chứ giờ ngày cũng bận thì cũng phải bận đi làm đâu có phải là dạy như kiểu uh, Ờ, thầy trò mà hai người tu nhau mới học nhiều được còn người ở đời cả từng lễ mới vô ờ, nửa tiếng thăm ổng một chút thì đâu có học gì đâu hỏi thăm sức khỏe rồi thôi nhưng mà đa số học của hòa thượng nó siêu là nhờ việc đặt những cái câu hỏi trước Nếu mình tra cứu kinh điển rồi đó mình có những cái mình không hiểu thì dầu sao nhất tự nhất sư thì ờ, buổi lễ cũng rất là thành công <clears throat> năm vị hộ pháp ở chùa đó lúc là ở trước ngồi nói chuyện với năm vị hộ pháp ở chùa Huy Minh á, ngài nói chùa có lúc thịnh lúc si thì lúc mà thời gian thịnh á, là thời hòa thượng Thái Siêu còn ở đó ngài tổ chức khóa kiết hạ mỗi lần khóa kiết hạ là bảy tám trăm tăng ni ở đó, đó phật tử mấy nghìn người luôn nguyên cái khúc sau hồi, hồi, à, hồi đó, đó là không có đồ gì hết nó trống rồi mình để mấy ghế bố mình ngủ với mấy cái sleeping bed khắp tất cả tăng ni ở trên thế giới quy tụ về cho nên kiệt rất là uh, quen nhiều vị lớn có duyên à, về Phật pháp như vậy và sư phụ mà gọi là bổn sư của cái đời này là hòa thượng tiên hóa ngài đặt cái tên kiệt là Trung Di mà ngài đã tịch thì mất rồi còn những cái gì thầy Việt Nam á, bất cứ ai cũng là y chỉ sư hoặc là ân sư cái à, cái bổn sư nó quan trọng bổn sư là thì à, ở trên bạn Phật hạnh tất cả những cái gì mà kiệt hiểu biết về Phật đó, là từ bạn Phật hạnh à, lên trên online mình bấm chữ bạn Phật hạnh không biết mấy bác có biết cái đó không biết không hồi xưa hiện giờ luôn hỏi xưa mình cứ nói với mấy thầy nhỏ nhỏ ở chùa á, mình nói là thầy nào á, mà lên bạn Văn Hành ở 3 năm về con sẽ à, hồi đó nhà ở đây rẻ lắm 500 ngàn à con sẽ bỏ 500 ngàn mua cho thầy cái chùa khi có mấy ông cũng cũng ham á đi ở ở thiệt ở 3 tháng chịu không có nổi tại trên bạn Văn Thành á mấy thầy không được sử dụng điện thoại không được nhận tiền cũng cúng giường ngủ cái giường ngủ nó còn khúc nữa xíu à nó được có nửa thước à tức là chỉ có ngồi thiền thôi chứ không có không phải là dài à, được 6 feet mà mình nằm cái lưng được đó là cái dưỡng trên như vậy ăn cơm ngày con lần mấy thầy Việt Nam chịu không nổi cho nên cuối cùng mình không có tốn đồng nào cho nó <laughs> tại mình biết là ông sẽ làm không được nhưng mà ngoài kia có những người á, người ta mấy vị thầy mà tàu á ờ, cũng có thầy việt nữa người ta làm được á mấy mấy thầy việt nam chảnh giỏi ở được 3 ờ, năm thôi là thành phật đó là cái nôi của Phật giáo của mình chánh cho nên mình làm như làm ở vùng này mình bận biểu hàng năm á, hình như ngày 30 tháng 5 là ngày dỗ hòa thượng cũng nên về đó Ủa anh chùa đó ở đâu anh? Cách uh, từ đây mình đi khoảng 2 tiếng rưỡi Trên San Francisco khoảng tiếng mấy Anh thường đi đó hoài à mà khi nào đám dỗ với hộ anh á, thì cũng hay về nó có xe bus ở đây đưa mình đi cái chùa đó là lớn nhất lớn hơn tòa bạch ốc 10 lần ở, ờ, yeah. Dạ. nó là một cái nhà thương <coughs> nhà thương quân đội nhà thương điên mà dùng đó thời xưa đó là, là chứa những mà, mà tù nhân hay là bệnh gì đó mà tức là thứ dữ không á ở trong đó rồi đột xuất dùng đó không có nước thì chính phủ mỹ mới bán thật sự thì cho đi không bán một đồng thì lúc đó hòa thượng không mua sư phụ mua lúc đầu có ông sư phụ là có thần thông ông nghe là phật mà mới kêu mấy ông rồng mới tìm mấy cái khoang nước là ông rồng chỉ ngay đâu là có nước thì từ đó chùa đó bắt đầu tới ngày hôm nó có sự màu nhiệm đó mà những vị giỏi nghĩa là mình nói đất nó có duyên với một cái người nào đó trở lại cục đất này cũng vậy cái ông chủ cũ ở đây nè ông tự nhiên ông năn nỉ bán cái núi thiên sơn mà lúc đó thì đâu có đâu có tiền đâu mà mua mà năn nỉ hoài vậy đó mà sau này mua rồi mình mới biết à, đến lúc ngày tận thế đó, mấy vị mới giao cục đất này lại để kéo những người ngồi đây lên mỗi người thắp cây nhang để mà cho giảm cái trượt của trái đất này xuống cái núi thiên long sơn này á từ lúc mà ở trên nói ben ben tức là ngày tận thế bắt đầu trước khi covid nếu không có cái núi này mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay lúc này nữa nha rất là nhiều thứ ở trên cha mẹ chư Phật về núi này họp bàn với tất cả chư thiên để mà tính làm sao là một người ở thế gian mình tu đức độ có lực khẩn có thể xoay chuyển được cái ờ, cái vận hành đó. cho nên tiên tri đó, hồi xưa đức thầy ngài nói trên thế gian này không ai tiên tri mà trúng hết người mà nói giỏi nhất cũng 80 phần trăm thôi cái cuối cùng cũng là hội đồng chư Phật và người cao nhất quyết định cuối cùng là cha thượng đế à, ờ, vậy cái chùa nãy anh nói có cho phật tử vô đó tu ba chục ngày không anh có chảnh có chỗ cho phật tử ở nữa việt nam mà ở trên nó đông lắm 10,000 Buddha ờ, bạn Phật hành lấn máy Google bấm lên dạ, okay. ngày hôm nay cũng vậy thầy nào mà ở được 3 năm về tôi xây cho cái chùa tu là người ta buông hết còn mấy ông mà ôm hơi ô không thì sao được ăn này phải ăn ba buổi còn trên kia ta ăn ngày có một buổi 4 giờ sáng người ta phải thức đọc kinh ngồi thiền đâu có phải như chùa mình với Thùy Minh mấy thầy ngủ năm giờ sáng không không đâu đọc kinh anh nhưng mà thu thành công lúc đó đâu người ta đâu muốn gì nữa đâu đâu muốn chùa nữa à, xác đó tu thành công rồi đó đó thì sư phụ cho người ta chuyện người ta cũng không nhận cũng không nhận trong rồi cái chùa cũng sáng à, một số những người thành lập cái chùa đó mỗi người lên kể khúc chuyện thời sư phụ còn sống anh tính kể có những khúc chuyện tiếu lâm lắm chuyện của anh tiếu lâm á, thì sợ mấy ông thầy việt nam quốc danh á ổng bị nổ lỗ tai ổng đâu có chấp nhận được chuyện của anh kể là một ngàn phần trăm là chuyện thiệt mỗi lần mà sư phụ là tôn giả là đệ tử của phật a di đà khi ngài tái sanh xuống đây mang sắc phàm là hòa thượng thái siêu ngài cũng có thần thông á em mỗi lần ngồi nói chuyện với à, tổ bồ đề đạt ma đó có một lần cách đây chừng năm mấy ta hai mười lăm hai mười sáu đó đang ngồi ngồi cái có người gọi điện thoại tổ chờ con chút <laughs> tức là mình đang nói chuyện với phật mà điện thoại reo mà kêu phật chờ sao <laughs> là ổng á ừ. nó có hơi tiêu làm không à, cái xong trả lời đã rồi cái rồi tổ nói chuyện tiếp <laughs> thì sáng tính kể nhưng mà sợ mấy ông thầy viên nám ông đâu có tin mấy vụ này đâu mình là thường thôi ổng <laughs> có nhiều chuyện tứa làm đó nhưng mà mỗi um, mỗi người nó đến một lúc thì ờ, hết duyên chứ là chùa chiền hay là những thầy nào mà chủ trì ở đâu á, đều là do họ pháp sơn thần họ pháp thổ địa chứ ở ờ, thế gian của mình không có tính được mấy cái đó mà hồi xưa thầy ông lai có duyên được 3 tháng thì ờ, thầy còn sân si quá cho nên thầy đòi giải tán cái chùa đó thì khóc quá trời mới giữ được rồi tới khi hòa thượng thái siêu bị ờ, tà nó kéo kéo xong thì cũng gán giữ cái chùa tới ngày hôm nay tức là mỗi một vị đi á, là nguyên cái cộng đồng ở đây á, nó chửi việc nát hết trơn luôn á <laughs> nhưng mà cái anh này anh ở đây mà anh còn ngồi đây là anh là thuộc gì bục nhà cũng còn linh á chứ đa số là bục nhà không có linh tại vì á, hồi nãy có chị kia kể á, bà là phật tử của chùa huyền không mà mà nói nghe kênh của ông kiệt là bị sư phụ chửi nát hết trơn <laughs> bỏ quản hồn hai năm nay bà không dám vô chùa huyền không luôn à, mấy thầy đây là kỹ lắm nãy hồi nãy cô kể phải không ừ. dường như nhà sư đồ kỵ nhiều phải không cái biết sao không đơn giản thôi thì mình cứ ngồi mình cứ suy luận mà trong khi kinh phật nói ờ, thời mạt pháp ở trong tam đại tạng kinh cũng có nói về thời mạt pháp một à, à, những tăng ni À, không còn độ được phật tử nữa thì thì người đời á miễn làm sao có lệ lạc cho mọi người đã, đều là đệ tử của phật còn những người mà làm cho đạo phật suy si đồi là con cháu thiên ma thời này là vậy không cần biết mặc áo đen hay mặc áo vàng cái gì cũng biết phải có lợi cho à, quần chúng là là đệ tử của phật cái nhiệm vụ của kiệt là đưa đạo phật trở lên thịnh lại hiện giờ đang suy si đồi thì cái đạo thiên tâm á, lúc mà lúc mà mẹ là phật mẫu ra cái bài này cha bài này quý vị có, có muốn đọc lại không có ai có đọc không ai ai đọc tiếng việt giỏi đọc em đọc cho ok đọc bài này trước này ok bài này năm nào em đọc đó bài kính thiên kính thiên 1980 ừ. kính thiên đã chiếu xuống trần con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên nhân sinh quả báo nhãn tiền luân hồi vay trả triền miên kiếp người nhờ duyên được hưởng cơ trời lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian rồi đây nắm giữ gian sang lo cho quốc thái dân an lâu dài lo cho cơ đạo ngày mai chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền ấy là lời phật linh thiêng giáng cơ mở đạo khắp miền nước non kính thiên mẹ chiếu cho con Số trời đã định đâu còn bao xa Lo sao xây dựng nước nhà Lo cho bá tánh hoang ca cuộc đời Thương con mẹ dạy mấy lời Rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau Ok, Kính Thiên 2017 Kính Thiên đã chiếu xuống trần mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời ấy là ơn phước Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm di đà quan âm, tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh không thêm đạo nào. Thế gian nay thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, làm người tin tưởng sai lầm lắm, người tin tưởng sai lầm phá phách thế gian chìm đắm u mê cho nên thượng đế ra oai mở ra thiên tâm đạo này trừ ma vậy thì thái tử nghe ta từ nay làm giáo chủ phải oai phong thay trời không mê theo sát phàm trần tu sao cho xứng với ơn thượng hoàng <laughs> bài kính thiên 1980 hai bài mình nói cái bài này mình mẹ viết nhưng mà bài này á là nó làm cái structure của nước Việt với thế giới là bài này còn cái bài này thì cha lập ra cái đạo thiên tâm thì tới ngày hôm nay á đạo thiên tâm trên thế giới nhiều người nhờ cái bài này mà được độ được lên thuyền bát nhã về bài này à, hồi xưa đó hồi xưa cái lúc mà kiệt biết cái bài này đó mình cũng không hiểu làm sao mà mẹ nói là dán cơ mở rào khắp miền nước non làm sao mà khắp miền nước non được làm sao mình nói chuyện được tất cả mọi người rất là khó cho tới cho tới sau này tự nhiên nó có youtube với, với, facebook thì bây giờ nó đi khắp miền nước non là vậy cho nên những cái lời này của phật nói nó là một cái bài kinh nè chứ không phải là bài thơ bình thường thì à, thôi mình nói cái này nó hơi nhiều cái có nhiều người không hiểu chỗ này sau này cái bài này quý lắm ừ. cái cái thiên tâm á, là thiên là cha là trời tâm là phật cho nên cái dấu hiệu á, là cái bông sen đứng ở trên cái dấu hiệu cái logo của cha đó gọi là thiên tâm thì sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới đạo hồi đạo công giáo phật giáo thì tất cả các đạo khác chỉ thành có một đạo thì lúc đó mình mới không còn đấu đá lẫn nhau nữa đang buồn ngủ buồn ngủ cho con có giường kìa bác vô ngủ mà <laughs> tưởng tưởng nó bắt thiền chứ ở trong này hồi xưa <clears throat> lúc mà hòa thượng nói siêu ông ở đây những cái lúc nhập thất con cũng nhập thất ở đây thì cái sân này lúc đó chưa có cái bàn này chưa có này thì ở ừ. trong đó mình lại Phật thì chư thiên á, cũng ở ngoài sân này đứng sắp hàng đông lắm cũng lại Phật theo thì mấy vị cũng như mình thôi à, mình tu mấy vị tu theo mình chứ đà mình mất mình có phước mình cũng thành tiên cũng giống như họ à, à, mình mang sát phàm á, mình à, lệ thuộc vô à, đời sống mình cực khổ mình phải gắng tu một chút chứ thành tiên sung sướng đâu cần tiền đâu cho nên không có chiều tu mới lọt xuống lĩnh bỉnh hoài cho nên kỳ này cha mẹ ra cái đạo thiên tâm là đem về hết không có cho ở dưới này nữa mình cứ ờ, đầu thai nước này đầu thai người kia rồi cái ờ, lúc nghèo lúc giàu đợi cho tới bệnh với nghèo với tiệm rồi ế mới biết phật thì <laughs> muộn mày. Ừ. để rồi có tiền là quên cho nên uh, <laughs> cho nên à, cái kênh của Kiệt đó là kỹ nhất là mấy người du à, côn mình nói rồi với mấy người à, kiến cận học giỏi á rồi có có cái nhóm mà giàu á nó đâu thích nghe đâu tại sao Phật Đạt Ma đi đâu cũng ờ, quẩy chiếc giày ờ à, cái đó ở trong kinh có dạy em mà em không để ý em giờ em lên em mới thấy là đúng là tượng nào thì cũng quẩy chiếc giày đó dễ mà vậy sao đi quậy có chiếc okay, thì hồi xưa ngài là tổ của tổ thiền tông là tổ sư bồ đề ma ngài đi từ ấn độ người đi thuyền qua việt nam ờ. cái ngày qua tàu để mà đặt cái đạo phật chứ đạo phật mình tàu sửa đâu đạo phật chứ đạo khổng chứ đạo lão thôi dạ. thì à, lúc đó à, tổ gặp à, gặp thì à, lúc đó triều đình á, cứ cứ à, đại khái là câu chuyện là ông đó ông quýnh tổ như gãy cái răng rồi xong á chín năm tổ mới ngồi thiền thiền xong cái à, sau này ông biết là tổ là một vị phật tái sanh thì tổ mới nói khi nào mà tuyết á, mà màu hồng á, ta mới nhận những người đệ tử mới truyền à, đạo phật qua bên tàu ờ. đó thì đó thì cái ông đó lúc đó ông hối hận rồi ông bính tổ để ăn bính phật để ăn đâu phải chuyện thường bồ tát ông mới chặt cái tay ổng à rồi à, thành ra tiết mà học thì tổ mới nhận ổng mới đặt uh, cái đạo phật bên nước nào thì nước mình thì sau này cũng giống nhau đến khi mà tổ uh, tịch thì người ta chôn tổ phải không thì cả triều đình của nước tàu thời nhà đường đó ai cũng biết là chôn chết rồi nhưng mà đến lúc một cái ông mà làm ở bên Ấn Độ á nghe là ông đó ông quan gì lớn lắm ông đi ngược đường về cái ông gặp tổ quả chiếc giày thì cái ông ờ, ông mới hỏi tổ đi đâu mà quả chiếc giày thì ông nói nhà ngươi về coi chúa của nhà ngươi tức là vua nước đường á sắp sửa chết thì đúng vậy ông vừa về thì vua nhà đường bị chết thì ờ, ông mới kể là trên đường đi gặp tổ đi về hướng đó mà quả con chiếc giày thì à, cả triều đình mới cãi lộn với ổng tôi mới chôn ổng ở đây ổng nằm ở đó hai chiếc giày nằm ở dưới cái lọ cái hòm làm sao mà một chiếc được, à, làm sao mà thấy tổ đi trên đi bộ được thì lúc đó người ta đào lên thì thầy thình ra ở trên cái mộ chỉ còn chiếc giày thôi tổ là phật mà đâu có chết đâu ờ, à, cho nên và <laughs> chiếc giày là vậy câu chuyện nó vậy nhưng mà lúc này không có nhớ rõ tên tuổi dạ chạy chị em chị em lên lại cha mẹ cái trước rồi chị ngồi xuống đây dạ dạ cứ tự nhiên em đi dạ ờ nên lúc nào người ta tạc tượng phật đạt ma cũng quẩy chiếc giày mà tổ á, ở trong chùa mình thờ á mình không có tổ mình không biết đạo phật nha mà ở trong chùa á, thì tổ mặc đồ đen nhưng mà mỗi lần mà kiện nói chuyện với tổ á đó là sư phụ kiện mà ngài mặc đồ trắng không à hiện giờ tổ đang đứng đây luôn nè Ờ, tổ nhà này ở trên đó tổ trên núi mình ở ờ, cái thằng mà nó tặng cái tượng tổ á, là lúc đó nó đạt cái trước cửa cái biệt thự nhà nó cái tổ mới cho nó nằm mơ tổ mới nói là à, con là cá nhân con không có nên để ta ở đây ta muốn về núi Thiên Long Sơn mà lúc đó thằng đó nó còn chưa biết núi Thiên Long Sơn đâu nữa thì cuối cùng nó nằm giấc mơ thứ hai tổ cũng đòi đi về Thiên Long Sơn rồi tới giấc à, mơ thứ ba đó thì nó tổ như nó bay về núi này cái núi này bây giờ mình thấy nó thô sơ nhưng mà trong cái vô vi ở một cái ờ, thời đại nào mình không biết của cái trái đất này cái núi này là cung vàng địa ngọc cả triệu triệu chư thiên đi nghẹt hết rất là vui nhộn thì nó thấy vậy nó quảng hồn thì lúc đó đó rồi nó quen với một người nó biết ở thiên long sơn là ở Milpitas ở thành phố này thì bắt đầu nó mới gọi chị nó tặng cái tượng tại vì tổ không muốn ở nhà nó à, tổ muốn về đây mà thì lúc đó mùa mưa nữa thì à, nó nói ok à, tôi mướn mấy thằng Mỹ tới tại cái foundation mà để đặt tổ bằng xi măng cũng bự cái này lắm nó đục hết foundation hết rồi cái khoen cái xe cẩu kỹ cẩu tổ lên thôi mà cái khoen nó bốn năm trăm tấn mà cái tượng tổ đâu có nặng dữ vậy mà kéo hoài không lên hai ngày luôn mười mấy thằng mỹ xong cái nó à, tối nó ngủ nó nằm mơ nói con phải kêu kiệt lên đây thấn nhang đó tổ mới về được tổ mới chịu về thì lúc đó nó gọi điện thoại thì kiệt đang đi làm thì kiệt mới lái xe lên trên nhà nó sắc mental luôn á thì kiệt mới cầm cái nhang dẫn đóng mang mỹ đi vòng vòng cái tường tổ giống gì thì đi vòng vòng vậy đó đi bảy vòng vừa thắng xong thì cầu cái là tổ lên được khi tổ lên được á về tới chân thiên sơn chỗ chiếc tàu mấy Mỹ đâu có đi lên đường này đâu hồi xưa đâu có đường dễ gì đâu phải đường xe măng đường đất <clears throat> mà trời mưa nữa mà mà xe xe truck nữa sợ nó chùi xuống núi thì sao nó đâu có bờ kè như kiểu này dễ đi đâu thì để nằm đó mấy anh em khóc quá trời ba ông hàng không biết sao là đưa tổ lên nằm cứ gãi gãi tổ than tổ giúp cho con đi tổ bay lên giùm con cái mỗi là mình than thì tổ cho mình cái idea tức là truyền tâm vô cái tâm của con con mới nghe được à con phải làm gì làm gì thì lúc đó ở ờ, oh, tổ kia mình lấy chiếc phọt clip và thêm một chiếc xe à, truck mà xe ram truck á, với cái trailer kéo lên chiếc phọt clip thì ở sao thì nó không bị chùi chiếc xe cứ kéo cứ cờ nhích cờ nhích mà làm từ sáng mà cho tới khuya hai ba giờ khuya á bắt đầu tổ mới nằm ngay chỗ bây giờ mà lúc nằm thôi đâu có đứng được cái đầu ngồi gãi tổ <laughs> sao sao đứng lên được có <laughs> đầu ấy điển vô ờ đúng rồi phải làm cách này mình phải uh, làm cái uh, cái cẩu vậy đó ờ, để đứng lên à, đại khái nó có câu chuyện vậy mà lúc mà lên được á không ai tưởng tượng nổi tưởng tượng như vậy mà đặt lên tự đây lên đó thời xưa chưa có đường này nha nó rất là màu nhiệm thì từ đó về sau á vừa chụp hình xong lấy hầu an của tổ có mấy hình kêu bỏ nó online đó tổ rất là linh thiêng hiện bây giờ ai mà tới tổ á, là khấn là ngày đang đứng đó đó cứ tuần hai tuần nhớ tổ thì cứ ngồi kế bên thì ngày hiện về ngày nói chuyện cho nên cái chữ khổ á cái con bữa nói à, sư phụ bây mình phải làm sao cho chúng sanh bớt khổ <laughs> ông mới nói thì con viết chữ khổ cho ta ngồi thiền ta nhìn chữ khổ kiếp thì người ta sẽ hết khổ không biết ông nói giỡn nói thiệt nhưng mà việc lên trên mạng việc viết chữ khổ làm cho biết nhiều người bây giờ bắt chước theo bớt khổ luôn tức là mình quá chữ khổ cái tự nhiên trong cái cái cái đầu của mình nghĩ khổ là thường thôi à là từ tổ ra đó mô phật sư vô còn kể tổ rất là hiện hữu với mình ngài không có xa đâu nhưng mà